어, 제 촬영은 언제나 항상 신납니다 오늘은 캔디 마사지라는 곳을 가게 됩니다 와우 타고 났어요 사람 칠, 칠 뻔했죠 어. 아 기쁜 마음으로 이동합니다 재촬영을 하게 됐어요 이 재촬영은 항상 신나는 것 같아요 왜냐하면 일단 영상이 기존 영상이 좀 잘 됐고 했고 어, 부담이 좀 없어서 좀 편안한 마음으로 가게 됐습니다 오늘은 이동 비용도 안 들고 소명이 있는 마사지 샵입니다 네, 바로 이곳이에요 들어가 보겠습니다 빠친코 옆 건물이고요 들어가셔서 1층으로 가시면 됩니다 네 바로 이곳이고요 신정 안녕하세요 아유. 네, 누워서 인사해요. 야 안녕하세요. 네. 수홍아. 어째 아, 엎드리라고요? 그럼 어. 깨나의 머리야. 아 깨네 말이 오자마자 벗어? thăng hai hai nhiều nhiều à dạ wow. nhiều nhiều kiếm tiền nhiều kiếm tiền nhiều kiếm tiền nhiều ừ. anh nào ok không ok không ok <laughs> có đau không đau nhiều đau nhiều á <laughs> em làm nhẹ thôi nhé anh nhiều không phải ừ. cái gì anh hay dữ lắm hay nhiều hay nhiều hay dữ à anh không hiểu à. Anh tên là gì? Anh tên là Anh, anh tên là à, dạ. ờ, Anh tên là Cookie Cookie? Ừ, đúng rồi Ô Cookie. Đúng rồi Không phải Cookie Cookie Cookie Ừ, đúng rồi Cookie. Em ờ. nói đúng Em nói tốt ừ, hả? Ừ. Em hàm hả? Ờ, tất cả nói Cookie Cookie Ờ, ô, Cookie đúng không anh việc giỏi lắm ừ. bao nhiêu bao lâu <laughs> anh nói là 6 tháng 6 tháng ừ. không phải sáu sao em giỏi tiếng việt hả chắc là chắn xong vào đây 6 tháng rồi dùng uh... sau năm đúng không sau năm sau <laughs> năm à đúng rồi sau năm đúng không anh quê ở đâu anh ừ. anh ở đâu hàn quốc anh à, à? à. Ừ, Seoul Seoul Em biết số không? Biết Em biết tháp Nam San thôi Ồ, em du lịch Hàn Quốc không? Chưa Chưa hả? Em ờ, em thích ờ, Hàn Quốc ừ. em, em có idol Hàn Quốc ừ. Ai nữa? Ai đó? Ai à? Lisa Lisa uh, Lisa Blackpink Blackpink à, Anh cùng với Anh Thang Sơn Nhân Đàm BTS dạ. Em thích ai à? BTS Oui, BTS. Trời ơi, oui. không được. Không được. Y, y là của anh mà. Tại sao? Vì của em. Không phải. Trời ơi, không được. Vì <laughs> là của em rồi. Em thích đi được 5 năm rồi. 5 năm à? Ừ. Anh anh thích sau năm rồi. Dạ. Chắc chắn. Chắc chắn không? Ừ, chắc chắn. Anh có thích đồ ăn Việt Nam không? Food Việt Nam ý Ờ... Eric Hả? À, ca sĩ Cái gì? Eric Eric Hỏi đồ ăn Việt Nam anh kêu Eric Không, no Đồ ăn food Tâm xích Tâm à. xích bên thế nào? À ừ. Ừ, Bún chả Bún chả Bún chả Hà Nội Đúng rồi Ngon á Ngon ừ. Vậy anh ăn phở chưa? phở bò phở bò ừ. bún bò bún bò đúng rồi cơm tấm cơm tằm ừ. cơm sườn cơm sườn à bún đậu bún đậu mắm tôm ồ được được được được được luôn anh ăn được không được được à. giỏi quay video mà à. youtube qua ăn ờ, YouTube uh, uh, YouTube của anh quay video rồi ờ. em già người Hàn Quốc không ăn được nhưng Này, mà sao anh ăn được ăn được anh là người Việt á không phải anh là người lão mà <laughs> em là người Hàn Quốc không anh là người Hàn à người Hàn à anh là người Hàn mà sống ở Việt là thành người Việt trời ơi Đúng, biết rồi <laughs> biết rồi anh thích con gái nhẹ nhung con gái dễ thương dạ biết Harry Potter hả Harry Potter à Harry Von hả ừ. à. Hariwon ở đây nổi tiếng không? nổi tiếng Rất nổi tiếng hả? rất nổi tiếng Ồ, xem xem Trong nhà ông anh <laughs> anh nổi tiếng 나이도 그, 뭘 만큼 먹은 양반이 어디서 그 개아리를 들고 있어. Ờ, YouTube YouTube của anh tên gì? Ờ, Cookie, Play Cookie Cookie, Ờ. ờ, Play Cookie. ừ. lát mà coi thử tò mò không tò mò cho một like subscribe à, một like à, subscribe à, không con mà thì <laughs> sau tháng mà giỏi tiếng việt thế anh anh anh anh nói dối đúng không anh nghĩ là xuống hà nội một năm à xuống hà nội một năm ừ. thế anh ở hồ chí minh bao lâu rồi sáu tháng rồi à, vậy là một năm sáu ngày đúng rồi ừ, nó tiếng việt giỏi bình thường rồi không? Giỏi, lắm giỏi nha Cảm ơn nha Cảm ơn nha Ờ, <laughs> ở đây YouTuber tên đời không? YouTuber? Ừ Không Ăn bố mình hả? Bố mình ăn à. Bố mình ăn ừ. Hôm nay quay video hai cái rồi Hôm nay video hai cái Ờ, ờ quảng mốc Quảng mốc Ờ, bác xã Bao nhiêu, bao nhiêu tôi hả? Em hả? Tất cả Em em 23 tuổi. 23 à Em 25. 25 hả? Dạ. Oh. Trong nhiều. Dạ. Sinh năm là 1998. Phải dạ. không? Dạ. Em sao? Sáu. em biết rồi. Phải không? Anh chắc chắn 1998. Em 1994. Ừ? 1994. 1994. À, 1994 hả? Ừ, 28 À, 28 à? Ừ. Năm trăm nhỏ Bắt tay à, Chắc chắn hả? Chắc chắn, 1994 Ok Anh cũng 1994 hả? Ờ Công việc của anh là là làm cái này là YouTube, YouTube thôi hả? Ừ. Tiếng Hàn cũng khó nha Khó lắm <laughs> Tiếng Hàn cũng khó Ờ, anh chưa biết tiếng Hàn tất cả tất cả à. tiếng việt có miền bắc miền ừ. trung miền nam à rồi nhưng ở đây nhưng là người anh không hiểu <laughs> buồn đà nẵng ờ, đà nẵng anh không hiểu ờ, đà nẵng em wow. không hiểu không hiểu anh sống ở đà nẵng ừ. 10 ờ, năm nay 10 à? năm này 10 năm ừ. Hà Nội Hà Nội một năm Hà Nội một năm rồi Đà Nẵng 10 năm Đà Nẵng 10 năm là một, năm Sài Gòn 6 đấy Anh hiểu biết rồi Đà Nẵng Đó Đà Nẵng cũng nhiều người Hàn Quốc Ồ, nhiều Nhiều Rất nhiều. Anh đi Đà Lạt chưa? À ừ. Đà Lạt Hiểu biết rồi Ừ rồi, Đà Lạt đi rồi Lạnh quá Lạnh đúng rồi, Đà Lạt Múa ừ, nhiều Nhưng mà nó có lạnh không có lạnh hơn <laughs> nhưng mà Đà Lạt đẹp mưa nhiều Đà Lạt à? ừ Đà Lạt mà đẹp là nhiều hoa nói chị đi chắc mưa là rất là nhiều hoa nhưng mà anh du lịch số mốt ở ừ. Đà Nẵng à, ờ, đúng rồi chị cũng thích Đà Nẵng không có có mà ờ, không có công an ừ. có nhưng mà anh không thấy có, có anh, anh biết dạ, rồi có. em có bạn thấy không tay sau chưa gặp bạn trai ạ đi làm bận quá không có thời gian có bạn trai anh mỗi ngày hỏi con gái tay sau không có bạn trai hả nhưng làm nhiều nhiều làm nhiều, nhiều. tất cả những cặp con gái con trai anh biết rồi anh biết rồi ừ. bạn trai nhiều nhiều em có 10 bạn trai 10 bạn trai hả <laughs> Tibeti Bên em không tốt Với em nào với số Ờ em người bạn trai Kim Ken một thằng bao nhiêu? 20 triệu Không, 10 triệu 10 triệu hả? 9 triệu, 10 triệu 9, 10 triệu ừ, Tất cả tiếp Tiếp Tất cả là tiếp ừ anh trong nhau mà anh kiếm trên một tháng 10 triệu à, 10 triệu won đúng không? Đây là 10 triệu Việt Nam đồng hay 10 triệu won đúng không? 10 triệu Việt Nam đồng ừ. Chúng ta trong nhau mà Hay là anh kiếm 10 triệu đô <laughs> Được không phải Anh anh cũng muốn 10 triệu đô là thành đại gia đó <laughs> Anh ạ, à, Hàn Quốc đẹp á Ờ... Đẹp Đẹp? Ừ nếp nhiều đẹp Tại nhiều Jeju à Jeju em có passport không có à không em có passport em không có visa Jeju 베트남은 마사지 업소가 너무 많이 있어요 그러니까 많은 이유가 다들 마사지를 잘합니다 여기도 마찬가지고요 당분간 마사지 콘텐츠를 계속 하는데 친작에 한번 다니면서 여러분들께 소개를 시켜드릴 것 같습니다. I'm here. em hiểu một chút một chút hả ừ. ú ừ, thế hả ồ em biết tiếng hàn mà ồ con gái con gái biết tiếng hàn nhiều <laughs> phải không em biết anh nói là massage ở việt nam gì đấy ồ ờ, em xem phim hàn quốc hả em xem phim hàn quốc nhiều em nghe nhạc hàn quốc nhiều ồ ờ, em nói cái tiếng hàn em nói tất cả một chút thôi không biết nói không biết nói hả nói cái gì biết được chứ Thích cái thứ Nói cái gì? À, 어, 아, 이라. 밥은 먹어요? 어? 밥은 먹어요? 밥 먹었어요? 어, 밥 먹었어요? 음, 안 깜찍어? 안 아, 깜찍어. 밥, 밥, 밥. 여보세요? 여보세요. 알로? 어. 어서 오세요. 음, đúng rồi. 안녕히 가세요. 안녕히 계세요. Kết thúc hả? Nói gì nữa, không biết nữa. 어. 어. 오케이. 뭐야? Tất cả muốn du lịch ở Hàn Quốc không? Muốn Muốn hả? Ừ. Em muốn đi đâu hả? Em muốn đi à, đảo Jeju Jeju hả? Ừ. Jeju là không có không có vị Vi là Vi Song là Seoul. Vi ở Seoul. Ừ. Ờ. Không sao hả? Vi ờ, có Vi Vi cũng không được gặp Vi. Được. Không được. Gặp được. Hả? Em bận rồi. <laughs> 벌써 끝났어요? 아, 쏘과 마사지만 받으면 이렇게 못생겼어 아까 뜨더요 난 컴팅 컴팅 컴팅 아, 오케이 tất cả tất cả không tin không tin ờ, tất cả anh không tin ở đây xong rồi ừ. ok 까만 끝났어요 네 까만이에요 아, 오늘도 잘 받았습니다 이제 집에 가자 베트남은 마사지 업소가 너무 많이 있어요 그러니까 많은 이유가 다들 마사지를 잘합니다 여기도 마찬가지고요